xin dung chúa chìm yết Thiên hùng tổng bèo uốn y bùa vua tàu Hải tàu yêm lang chìa vua tàu nhẹ thóng làng tóng Xe chắn yêm nền chìa vua tàu nhẹ tông lìn cả nhùa Vua tàu chiều con bùa chiếu Mười xe yê đào khảo nhẹ tóng Cháu Quỷ quân nhẹ tổng Yê nhẹ thìn hung, Tổng yê khẩu Quá tao, Nên ỏi diệu mây xím đút Trang nọ Miền nhẹ khẩu Cháu tổ hải nhẹ quần bàng Nên chúng lồng nên nhẹ đát Cống chén mây Yếm nên nhẹ Đát cả đĩa, diều pun mây mai đào, khảo nhê tóng. Nên diệp chúa nhê hiếu dầu tùm thòng bài. Phiêu thòng bài, bèo chiến. Mây à mấy chủ cầm dĩa lung muốn chẳng, hơi xỉ. Phai lùng hoi chẳng, buôn tài nhê phòng trang. ไฟลุงหมวนจันตาเยต่มวนแปงไฟลุงอานจันปุ้นเมียนสุเมียดเยเจนานเจียให้ไม่เหยียดชิ้นเต่าเมียนคิงเจียไม่เยกะเลนเหยียดหวานเต่าคิงเจียไม่เยเบี่ยวแมง bà nơi tế sĩ mấy tài nít phát mời mời can nhiêm chinh chiều mảng buột vin pun ọ miền chủ tình nhé chú ý người chủ mời pun chiếu châu mời đào khảo vúa tàu xe yếm thang chìa vúa tàu เป็นเมื่อเยี่ยมเย่ตองไม่ไม่หายได้หยุ่งเชี่ยวเย่สีดอดจุเมยไม่ไม่หายหยุ่งเสียมเย่เจนานตายนิดฟัดเมยเย่เปียววยจุทินหูอ๋อพายดินเย่ฟินเมียนเก่าเจียนเมย Bèo chén mời mấy cuốn mời mình thảo hải. Nhìn bùa ỏi lồng búa bầu chén mời. Mái bùn mời nhé cháu trông chủ lập yế. Mời ỏi trái xiên cháu nàng chia. Ói đầm xiên lún cháu tôm nàng, Thiên hùng con. Ngồi dù nín lồng hiếu thăm ia, ia diệu tao nín. Ia ỏi bèo chén nín. Ngồi dù nín nhiệm, ia nhê bùa. Sĩ con, nín hiểu ia, ia diệu tao nín. Nín buông dù hải nhùng nản trinh. Ia ỏi cháo nín yêm. Ye oi jiu nin ya thai nin. Ye oi pun nin quang ấy tu xỉu nhuần đáo. Ya pun nin quạt ye nhê diu en.